Ở clip à, ngày hôm nay tôi xin à, tiếp tục giới thiệu với tất cả anh em cái à, bộ hột tài xỉu mắt lé hay còn gọi là hột mắt hí hoặc là hột mắt nhỏ. Đây nó là những cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% và được chúng tôi gọi là hột mắt hí bởi vì sao cái mắt của nó nó nhỏ hơn cái hột bình thường. Cũng có một số nơi là anh em gọi là hột mắt lé hoặc là hột mắt nhỏ nó cũng là chung một cái tên thôi về cái cấu tạo của cái bộ hột này thì nó không khác gì cái hột nghệ hoa bình thường về từ thứ nhất này là về kích thước thì nó rất là bằng nhau như cái hột này khi chúng tôi bo xuống hột chuẩn của nó là 13 ly bây giờ khi bo xuống anh em nhìn tôi sẽ dùng cái thước kẹp tôi đo thử cho anh em xem đó là nó còn 12 ly 8 đó đấy là khi ờ, cái, ờ, sử dụng cái hột nghệ hoa này đó hột chuẩn ở đây anh em nhé từ 13 ly khi chúng tôi bo xuống thì nó còn 12 8 này còn cái hột này thì nó cũng thế đó cũng chuẩn luôn này 1285 và 1286 đó rất là chuẩn anh em nhé những cái hột này thì đã được chúng tôi bo tất cả các cạnh góc rồi về cái kích thước của nó thì nó là như thế rất là chuẩn đây tôi dùng cái thước uh, kẹp điện tử này nó thước kẹp điện tử này thì đo thì anh em yên tâm cái sai số của nó là gần như là không có tuyệt đối luôn đấy là về cái kích thước còn cái thứ hai nó chính là cái màu sắc này. anh em nhìn cái hột này màu sắc của nó trong hơn cái hột nghệ hoa rất là khác biệt nhé nhìn màu sáng trắng và đẹp hơn rất là nhiều khi sử dụng cái bộ hột này thì à, nó cũng giống như cái bộ hột nhẹ mà tôi vẫn ờ, hướng dẫn với ờ, và giới thiệu với anh em về cái bộ hột này thứ nhất hoàn toàn không tang 100% khi lắc chúng ta chỉ cần lắc nhẹ lắc đều tay thì hột nó đi rất là đều và anh em nào cần tìm hiểu cũng như muốn tư vấn thêm thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0902 42 00 42 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số này tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em đây à, cái bộ hột tài xỉu mắt lé hay còn gọi là mắt hí này nó là một cái sản phẩm độc quyền của bên cơ sở Tuấn Hùng chúng tôi với cái bộ hột này thì hoàn toàn không tang 100% bây giờ để chứng minh hột hoàn toàn không tang tôi sẽ thử qua cục hít cũng như dọi đèn riêng cái bộ hột này khi chúng ta lắc này thì anh em có thể kết mặt được ví dụ như là ưng um, khi lắc chúng ta có thể kết được bên trong là về tài hay về xỉu qua đó nếu như mà uh, khi anh em kết tài rồi mà thấy tay con người hoặc là làng người ta đánh nhiều về um, phần uh, xỉu đúng không ạ thấy người ta đánh xỉu rất là nhiều mình ưng chén ví dụ như anh em đi lắc này, dở uh, nền khoảng 10 ra 15 hoặc là 15 ra 20 hoặc là hơn một chút nữa thì đấy là tùy sân chơi khi nếu chúng ta mà làng người ta đánh trúng bụng thì chúng ta có thể can nền ví dụ như khi à, lắc anh em à, kết trong đó là tài mà thấy làng đánh về tài nhiều quá chúng ta sẽ can nền còn nếu như mà chúng ta kết xỉu rồi ưng xỉu làng người ta đánh à, tay con người ta đánh về đánh ngược lại thì chúng ta sẽ ưng ấy chúng ta giật luôn bao nhiêu cũng giật không cần phải ờ, quan trọng là ừ, rửa nền bao nhiêu bây giờ tôi ờ, tiến hành thử qua đây cục hít này cả nắp chén dĩa luôn bây giờ tôi sẽ thử qua cả dọi đèn cho anh em xem nhé đây hột thì rất là trong hoàn toàn không có gì cả đó hột thì rất là trong không có gì đây anh em nhìn này tất cả đều là không tang 100% còn cái nắp này nó là cái nắp chì anh em ạ được tôi quấn cái lớp uh, vào thì tất nhiên là không thể soi được rồi nắp chì rất là khó soi bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén này bây giờ nó đang là tài số 11 tôi lắc đều tay hột nó đi rất là đều anh em nhé đó, chén trước tài, giờ xuống xỉu số 8 này. Giờ lại qua tài 356. Xuống xỉu 123, xỉu số 6 này. Bây giờ qua tài số 11. Giờ lại xuống xỉu số 5. Bây giờ nó dừng một chén xỉu số 9 này. rồi giờ qua tài 456, số tài số 15. Dừng một chén tài rơi lại số xỉu số 10 đấy là khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu rất là đều hột như thế không bị đâm hột không bị lùi hột và bây giờ tôi sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho anh em xem trước tiên tôi sẽ giữ xỉu giữ hột nó đang là xỉu số 10 tôi sẽ lắc giữ xỉu cùng một cách lắc cùng một tư thế lắc như thế không có sự khác biệt gì cả bây giờ đang xỉu số 10 tôi sẽ giữ xỉu nó một hai năm xỉu số 8 này 2, 3, 4 tiếp tục là xỉu vẫn là xỉu đúng không ạ xỉu số 9 1, 3, 4 xỉu số 8 nữa 1, 2, 6 xỉu số 9 3, 3, 4 quay về xỉu số 10 1, 4, 6 đây là trường hợp chiến phản anh em nhé Tôi đang muốn giữ xỉu nhưng nó bị phản số 11 Tôi lại đưa xuống xỉu và tiếp tục giữ xỉu Đó 235 Đây như trường hợp chiến này 235 ấy 235 người ta có câu là 235 bán dâm cũng đánh tài. Bây giờ tôi sẽ lắc giữ xỉu và giữ lại con nhất cho anh em xem. Đó. Giữ xỉu và giữ lại con nhất lên 144 xỉu số 9. Vẫn là 144 này. 125. Đó. Vừa rồi tôi lắc giữ xỉu, bây giờ tôi sẽ đưa qua tài và lắc giữ tài cho anh em xem. 146 tài số 11 vẫn là 146 rồi qua 552 tài số 12 256 vẫn là tài đó. 661 tiếp tục là tài giờ lên bão tứ anh em 246 tài số 12 tiếp bây giờ bão tam chén trước thì là bão tứ chén này qua bão tam đây trường hợp chén phản này bây giờ tôi sẽ tiếp tục đưa qua tài và lắc giữ tài đó 5 5 6 hột vẫn quay tròn trên dĩa anh em nhé 4 4 6 2 5 6 vẫn là tài đúng không ạ 2 4 6 tiếp tục là tài 6 6 4 vẫn là tài nữa bây giờ nó xuống xỉu số 10 6 22 khi uh, sử dụng cái bộ hột này thì tất nhiên là có trường hợp chấn phản nhưng mà nó không nhiều với cái bộ hột này chúng ta đi bất kỳ sóng giới nào chúng ta có thể tự tin bởi vì hột hoàn toàn không tang thứ hai nữa là đi rất là đều cái điều thứ ba nữa với cái bộ hột này thì chúng tất cả những cái mặt nhất anh em nhìn này đó như anh em biết thì ờ, muốn nghe được hột dựa vào cái âm lượng của cái mặt nhất nó rơi xuống nhưng mà cái mặt nhất này đã được chúng tôi hạ hết xuống rồi đó anh em nhìn hai cái mặt nhất có sự khác biệt đúng không ở cái hột nghệ hoa này thì mặt nhất nó vẫn rất là rộng và sâu còn cái hột mắt hí này thì mặt nhất này rất là nông còn tất cả các cạnh góc anh em nhìn hột này, rất là đẹp đúng không ạ cạnh góc bo hết rồi mặt hột thì rất là đều đó thì ờ, bây giờ đang trong cái thời gian dịch bệnh thế nên ờ, anh em nào muốn ờ, sở hữu cũng như là muốn tìm hiểu thêm về cái bộ hột tài xỉu mắt hí hay còn gọi là hột mắt nhỏ này thì hãy gọi cho tôi qua số điện điện thoại đây và tôi sẽ hỗ trợ gửi hàng về tới tận nhà cho anh em anh em chỉ cần ngồi nhà cho tôi xin địa chỉ số điện thoại tên tôi sẽ gửi hàng giao hàng đến tận nhà cho anh em xem và anh em được quyền kiểm tra hàng hột hạt sau rồi mới thanh toán với lại bên giao hàng đó một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này